mình phải làm bớt chứ thôi đừng quay mẹ nha quay nó thôi quay nói với ông nội thôi để cho ẩm đi mẹ quay cho vậy à, ngồi ngồi yên ngồi yên ông nội ô ô. oh. nhìn mặt như vậy <laughs> ừ, ừ, ừ. nhìn như phải phải nhìn mã tí dữ quá Ừ. Ừ. Nó cắt tóc đó con á Cắt cho nó đẹp Ừ ừ ừ, ừ. Ủa ừ, đầu đinh nhìn đẹp vậy sao Ừ. sao phòng xà chút xíu nông ngọt cầm một đồng đơn rồi hết chạy con quay như là cái con trống vậy đây này bi đây này bi đây này con quay phim này nè chị đang quay phim con nè nhìn nè giỏi quá yeah mm. Mm. Mm. chuẩn bị ăn bữa ăn chuẩn bị ăn tiệc baby coi làm gì đó em phong vấn con nè đi mẹ phủ tóc dính mặt rồi chừa chừa chút ha cha ờ chừa chút nha dạ. tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê giỏi quá trời ơi giỏi quá ô giỏi quá ông nội cha muốn con chờ gới qua đây chút cho cha thoải mái không để để để để cha lựa giỏi quá mẹ giờ đi gới qua chút nè trong nội thoải mái rộng rãi qua đây mình nghĩ là mình làm cái này được cho máu cho mình dùng số 2 Mm-hmm. ừ. con giỏi quá luôn á giỏi quá giỏi quá trời giỏi quá con mẹ giỏi quá Ừ. ừ. Ừ, ừ. Ừ, ừ, nó ngồi cắt tóc đây ngồi đây ngồi đây ngồi đây lỗi quá Ê... Ê... À. Ồ, cắt tóc, cắt tóc cho đẹp nha. Ừ, ừ, ừ. Ừ, ừ, ừ, ừ nó không dám để phạm nó không dám để phạm còn lúc nhất trong nó phải giật ra <laughs> giỏi ừ. giỏi ừ. giỏi giỏi ông nội ừ. cắt tóc cho con giỏi quá trời ơi ôi trời ơi mẹ mày kỳ cục ha <laughs> chen nhỏ mà dính áo chân <laughs> mẹ kỳ quá mẹ ơi chi áo mà cuối cùng dính áo con trừng ừ, mẹ ừ. cười quá số một chút ok ok ok không nổi không nổi cái số một cho mình cắt cái dưới cho con nha cắt đi chơi cái này cái này con sụp dưới đi bây giờ con dọn Ăn là con sót rồi sao? Rồi Dữ quá Bọn chúng tóc chỗ này à. Ừ xong rồi con sắp xong rồi sắp xong rồi con chỉ cái này nó nó dắt luôn ừ giỏi giỏi quá chạy quá ta giỏi quá ừ. giỏi đi giỏi ý nói là à. ý nói là quạo lắm rồi đấy <laughs> kìm cái đầu dạ, dạ. <laughs> ý nói là quạo lắm bà kìm cái đầu á à. ừ. gì cũng giỏi lắm chứ bảo đến thinh à đâu có la lối gì đâu rồi hỏi vậy kỳ cục ạ che người ta cuối cùng rồi xong rồi trai <laughs> ơi mẹ ừ. che kiểu gì mà dính đầy ừ, mình à lần sau là lần sau quá nè lần sau là là ừ. em cắt vài lần nữa đến thôi nè bây giờ quẹt cắt tóc cho nó em nè cắt tóc cắt tóc rồi đâu mà ừ đẹp trai Ừ, để đâu cho nó đó mình cắt nó không có dằn lum á đó dạ rồi bấm cái nút nữa nó tắt ok vậy đây Để dạ, con ăn đi. quay dễ nó rõ hơn lên đó ừ, giữ hết trong này đi cho nó ừ. để lấy cái ghế này à, cho con ngồi đâu cho nó voi à dạ. quay minh tinh điện ảnh nè xấu xí đi xấu xí hello hello hello, hello. hay của con nha thơm không bằng coi anh chị quay chứ không không anh mọc đi em không quay đó đấy đừng quay đừng quay chị quay anh bằng coi quay